sau khi buổi thời gian làm việc căng thẳng vừa qua về gia đình về tổ ấm của mình cũng có những cái đồ trang trí để những phút giây được làm vui vẻ sẽ được uh, thoải mái giảm bớt cái căng thẳng stress rất là căng thẳng